Hải đang à, xin chào bạn. Sau này đang à, xin giới thiệu các bạn cần à, câu Shimano dòng này dòng câu lục các bạn nhé. Hải đang vừa về một lô máy dòng cần dòng dòng Shimano đang thấy review qua cần cần Slender Slender BX 4025 các bạn nhé Đây, hộp nó Đấy, carbon à, xoắn chéo Đấy. quen ca Đấy, các bạn cái cylinder lòng này rồi màu tím màu mận mận mận chín các bạn cylinder 4025 mà độ cứng BX à, Sino à, sản xuất mở hộp cho bạn review cho bạn này. rất cẩn thận chống à, va đập à, bị cần bát bọc rồi bát nguyên bản bọc mà à, bọc à, ni lông này các bạn nguyên bản bát bọc luôn view bạn là phần bên ngoài qua vậy Splendor tối vậy Shimano soát nữa bạn Shimano ờ, sản xuất tại ờ, Trung Quốc Marina lên ờ, China em vào nhà xuất đây bên ờ, Honka bên à, bát Fuji hết các bạn nhé bạn nhìn là chữ Fuji đây Fuji Fuji đấy carbon à, xoắn con xoắn chéo ngọn này cũng xoắn các bạn nhé nhìn à, bước xoắn nào quen ờ, định vị các bạn nhé định vị quen Đấy, định vị quen Đấy, các bước xoắn của ngọn luôn các cần luôn để đang sẽ đọc thông số bạn sau quen ca chữ Fuji các bạn xoắn toàn thân xoắn chéo các bạn nhé xoắn chéo nó chống độ bể ngang rất tốt các bạn nhìn bước xoắn rồi cần này ở bên trong là màu đen các bạn ở bên ngoài là màu ờ, ở đây màu mận chín đi gồm một ốc đô đỏ đô gì đấy bắt nét lại các bạn nhìn màu còn bên phần này là màu đen các bạn nhé nó phối hai màu khả năng ờ, sẽ đi qua phần thông số của cần đấy các bạn đây là thông số cần Sutlander chiều dài 4m25 ờ, độ cứng BX 4 đốt thu gọn là 1m22 ờ, trọng lượng là 470g đường kính ngọn là 30 à, ờ, đường kính ngọn 3 ly đấy thì 9% carbon 1% tạp chất tại chi từ 27 đến 35 vừa rồi Hải đang ờ, review các bạn ờ, cần ờ, câu lục cần này cần rút rút bd BXD Shimano sản xuất đang Pixie xin chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Ram Pixie